Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là đang uh, tiến hành uh, làm cái uh, cái láng chạy và uh, thợ đang uh, đóng cừ làm cái uh, móng cho máy ấm Địa chỉ ở đây là ấp Tân Lợi, xã uh, xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ nha cô chú anh chị à, nếu mà cô chú anh chị đi hướng à, ba xe thì à, tới cầu xẻo cui mình quẹo vào khoảng cỡ 50m là sẽ tới nha hôm qua thì đã cũng à, đồng thổ rồi hôm nay thì à, bắt đầu mình tiến hành đóng cư thì ở đây nó có sẽ tổng cộng là 32 lỗ cư một lỗ thì à, <laughs> một lỗ thì nó sẽ à, là một mét vuông và 25 cây còn đây là cái cái láng chạy để ờ, có người ngủ lại coi chừng ờ, giữ dập ờ, tư á đang trực tiếp luôn á đang live trực tiếp luôn đó nha <laughs> đây băng đóng cừ phải không dính hết trơn luôn không quay về nếu mà vợ coi được thì nó đâu biết biết mình đi làm an tâm thôi đừng quay thằng dục cừ ra nó cười chứ nó mà đi làm mà đi tiêu cừ không chết <coughs> mỗi lỗ như vậy là sẽ đóng 25 cây nha cô chú anh chị tổng cộng là mình sẽ có là 32 lỗ nha cho cái à, phần cừ để nữa mình à, tiến hành à, mình làm cái nền cái móng một lỗ như vậy là sẽ là một mét vuông nha tổng diện tích thì hết tất cả sử dụng luôn là trên 400 mét vuông nha cô chú anh chị thì ở đây cũng là sự chung tay góp sức của tất cả quý mạnh thường quân hỗ trợ à, và danh sách mạnh thường quân thì à, sau khi xem hết à, cái clip này thì Phước sẽ à, cập nhật danh sách ở cuối clip nha Phước sẽ đọc à, danh sách mạnh thường quân đã à, hỗ trợ và hiện tại thì Phước cũng à, vẫn đang à, nhận sự à, chung tay tiếp sức của mọi người vì à, bây giờ là mình sẽ à, làm tới đâu thì à, là xin tiền tới đó à, anh gì hồi nãy vừa mới à, kêu gì đó xe cuốc gì đó hả dạ tại vì ờ, ở trong đây là nó cũng ờ, thuộc ờ, vùng sâu anh để mình đi ở dưới đường ghe này lên nè với lại đóng đội thì đông thì mình chỉ là thuê thôi còn vấn đề họ đóng thì họ muốn đóng như thế nào đó thì là vấn đề của họ nha mình không có thể bắt họ là cuốc hay là gì cũng được đây là đội cừ mình cũng thuê luôn đào 32 lỗ nha một mét vuông một lỗ để Phước đi gần lại xíu có năm hai không ạ năm hai có gì lại ra năm hai lô mười triệu đó kia vậy nói quay ông này đây đây mình sẽ chia làm à, hai khu nha một khu ông và một khu bà còn bên đây thì à, đất mé này mình sẽ chừa một mét sáu mình sẽ sử dụng tới ngoài cái à, làn đường ở đây luôn nè mình sẽ làm cái gào một mét sáu vô đây là sẽ là cái đường bên hông của à, máy ấm ở trong thì mình sẽ có hai khu một khu ông một khu bà Và dạ, xây dựng máy ấm ạ máy ấm dưỡng lão nơi à, nuôi dưỡng các cụ già neo đơn nha cô chú anh chị thì địa chỉ ở đây là ấp Tân Lợi nha à, xã Tân Thới huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ à, cách cầu Xẻo Cui 50 50 m khoảng 50 m và cách cách chợ Ba Xe khoảng 1 km gửi rồi hello bạn à, Thanh Thảo Thanh Ma nha Để Phước bước xuống gần gần đây Sợ lúng trời trời mà nhỏ chắc luôn trời rồi ông kỳ một tay thôi chứ một tay đóng hồi sáng giờ cũng còn có khoảng 4 năm lỗ nữa đây là đào đào thì nó lâu chứ đóng thì nó lẹ thôi bệnh đó làm món từ không hỏi là bệnh đó bệnh ờ, thiệt không thấy ra mồi không toàn một lỗ gì là 25 cây nha cô chú anh chị Ôi, thằng ở dưới nhiều nhiều anh thằng gâu kia nhiều nhiều đó ối xinh xinh xinh xinh <laughs> riêng cái à, phần à, bờ kè ngoài đây nè ngoài mé sông đây mình có thể ra được à, khoảng từ 3 đến 5 mét để dần nữa mình có thể làm thêm cái phần bờ kè ở ngoài đây nữa này thì Phước cũng đã xin phép và hỏi rồi quan trọng là có tiền để làm hay không nhưng giờ trước mắt là mình phải xây xong cái phần máy ấm đi rồi phần đó là phụ về sau mình tính tiếp đường trong đây vô xe cuốc không có được chị ơi ta không cho chạy vô banh đường chị đường à, nông thôn á nông thôn mà đâu cho chạy vô với một phần nữa mình làm sao cho kinh phí tiết kiệm thôi chị chứ à, nếu mà xe cuốc á mình thuê xe cuốc đóng vậy thì thà em thuê máy bay á đóng từ trên đóng xuống nó còn lẹ hơn nữa nói chung là mình làm cái gì mà cho kinh phí nó nó nó rẻ rẻ nhất có thể sử dụng cho đúng cái mục đích đồng tiền chứ mình không thể nào mà mình à, cái gì mình cũng phải cho nó đúng bài bản nguyên tắc được miễn sao nó chắc chắn là được rồi nếu mà thuê à, xe cuốc là mấy cái đội ở đây mấy anh em này thất nghiệp hết sao mình phải uh, <laughs> cho chia nhau ra người có công việc để làm sao là sao à đóng móng băng thì mới là xe cuốc ờ mét vuông này chỉ có đóng tay thôi. À đóng mét vuông là chỉ đóng tay thôi nha chị. Như là mấy à, chú thợ đây nói, móng băng là mới đóng xe cuốc. Một phần nữa thì à, đường này xe cuốc vô cũng không được đâu. Ừ, Bên đây mình dựng lán chạy nha, đường này lộ nông thôn mà. Bể lộ rồi vừa tốn tiền phải đền nữa chứ. Xe đổ cắt đá đây mà nó còn xe bự còn vô không được. Có bà nào à, giàu giàu tao đi. <laughs> thì ờ, ở đây vật tư tất cả là mình đi đường ghe thôi đường ghe mé bên đây nè chứ mình không có đi đường này tại đường này lộ nông thôn nè nói chung thì ờ, cô chú anh chị xem thì ờ, mình có thể là chúc mừng hay là động viên anh em ở đây thôi còn mọi vấn đề khác thì ở đây thì rất là nhiều người và nhiều cái đầu lắm rất là nhiều dạ, thầy thợ người ta là chuyên nghiệp hết trơn rồi ta sẽ biết tính toán hết trơn với lại là phải tuân thủ theo cái quy định của tại địa phương này nữa nói chung là nhiều cái vấn đề lắm chứ mình xem qua một cái ờ, trên mạng như vậy mà mình bài vẽ tùm lum tùm la hết vấn đề là tiền không có nhưng mà trước mắt là giờ vậy là mình thuê nguyên cái đội như vậy thì nó sẽ giúp được cho các thợ ở đây nè đó đó dịch nè ta có công an việc làm nè thấy không chứ giờ xe cuốc mình chạy vô thuê cái có người lái xe cuốc cái một thêm hai ba người nữa thì ai cũng thất nghiệp hết trơn rồi nói quá nói dép sình không luôn rồi nè thấy không nè dép mang còn bay màu nữa nè nó không có tiền mua nữa nè mình phải tiết kiệm tới vậy thấy không khổ lắm <laughs> dép chưa chân bay màu hết trơn rồi chưa ở trong cái nhà nó dép bay màu luôn ấy đây thấy không đó tạo mang việc làm cho em trai này nè đó đào sáng giờ 32 lỗ nha đây mình nhìn từ góc này thì đất mình sẽ được tới đây nè Đó, ra tới mà lỗ ngoài hai khu chứa có thể khoảng 50 à, 50 cụ 50 cụ nha cô chú anh chị thì à, theo dõi à, kênh Phước mấy năm nay thì cũng sẽ hiểu được cái cách làm việc của à, Phước như thế nào tính toán rất là kỹ về chi phí này nọ sao mà cho nó hợp lý nhất có thể mà nó chắc chắn nhất nữa bên đây là đội đóng cừ thôi còn ngày mai thì sẽ đội thợ xây dựng khác nữa xây tô khác dép dơ luôn trời bước đi xíu có ai mua đôi dép không Phước bán lại cho nè 35 ngàn giờ bán rẻ 30 thôi <laughs> bán đôi dép luôn <laughs> à, ở đây là ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ nha. Nó uh, ngay cây cầu xéo cui luôn hướng ra ba xe à, đường lộ vòng cung á. Tới cầu xẻo cua mình quẹo vô khoảng 50 mét nha Còn cái nhà bên đây thì à, cất lên mình dừng tôn lên Để à, để vật tư và có người à, ngủ để giữ Đây ở đây có điện luôn Rồi thì bây giờ Phước sẽ à, chào cô chú anh chị các bạn nha Phước sẽ cập nhật clip uh, sau nữa à, Tiếp theo là Phước sẽ à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân à, mà của cô chú anh chị à, hỗ trợ từ đầu đến giờ và chi phí tất cả à, về đất rồi à, về à, như là tiền à, thợ cừ này nói chung là tới đâu thì Phước sẽ tính tới đó Phước sẽ cập nhật hàng tuần nha về à, khoản chi phí chẳng hạn như à, Phước ví dụ như thế này nếu mà cô chú anh chị hỗ trợ chẳng hạn như là trong tuần này có khoảng 10 à, người hay là 15 người hỗ trợ thêm thì Phước sẽ cập nhật danh sách thêm 15 người là 20 người đó và sau đó thì Phước sẽ tổng kết tổng cái số tiền là mình nhận bao nhiêu và chi bao nhiêu cho thợ rồi là thu chi rõ ràng hàng tuần nha thợ thì à, mình thuê bao nhiêu người và mỗi người bao nhiêu thì à, tới tuần Phước sẽ vô phát lương và sẽ cập nhật đầy đủ chi tiết hết về vật tư thì à, sẽ cũng cập nhật luôn cho quý vị cô chú anh chị rõ ràng từng cái phần vật tư mua bao nhiêu và chi bao nhiêu mua ở đâu có chữ ký của chỗ bán vật tư chỗ đó tại vì cái vấn đề từ thiện bây giờ là nó hết sức tế nhị nha Phước sẽ không sao kê nha Tuy nhiên về cái vấn vấn đề mà Phước sẽ cập nhật chi tiết hơn tại vì thật ra là sao kê nó cũng không có ờ, hỗ trợ được cái gì chứ á nó không có giải quyết được cái vấn đề gì nó không chứng minh được cái gì Duyên Phước sẽ còn làm kỹ hơn cái phần sao kê nữa như cô chú anh chị hồi xưa giờ xem thì mình sẽ cập nhật luôn cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ tên từng người và từng cái phần chi còn những ai không hỗ trợ thì cô chú anh chị có thể là à, ủng hộ à, like hay là share hay là à, chúc sức khỏe cho anh em đội thiện nguyện như vậy thì à, mọi người cũng vui rồi còn những thành phần nào sàm sàm lên kêu sau kê này nọ thì mình có thể xem lại từ đầu clip nha để mình hiểu rõ cái quy trình vấn đề làm việc như thế nào rồi bye bye cô chú nha bây giờ Phước sẽ xin phép đọc uh, danh sách mạnh thường quân nha Phước sẽ tắt cái livestream này và đọc ở trên uh, uh, video trên máy quay nha dạ à, và sau đây Phước xin uh, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ uh, cho máy ấm dưỡng lão từ lúc mà Phước ờ, làm clip 1, clip 2 và cập nhật trong ờ, khoảng ờ, thời gian mà dịch luôn tới bây giờ à, và khởi công vào hôm qua à, đầu tiên á, là cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ 200 triệu đồng à, quỹ của Phước Cần Thơ hồi lúc trước là còn dư được 79 triệu 6 thì à, Phước có cập nhật chi tiết trên từng clip hay là từng trên à, trang fanpage cô chú anh chị có theo dõi thì sẽ biết cái quỹ đó chi cho như thế nào và dùng như thế nào và còn lại bao nhiêu Phước đều à, công bố rõ ràng hết quỹ Phước Cần Thơ còn 79 triệu 6 nha rồi à, tiếp theo là cá nhân của Phước à, lúc đầu thì à, Phước có hồng vô thêm với à, 20 triệu tư cho cộng với cái quỹ là 79 triệu 6 là chẳng cho 100 triệu luôn tiếp theo là chị mùa xuân 55 triệu à, chú Dương Văn Định và cô Bạch Tuyết Đòn ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu rưỡi cô Phạm Thị Nga ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu rưỡi em Nguyễn Hoàng Nam hỗ trợ 10 triệu à, chị à, Ngọc Nhung ở Đài Loan hỗ trợ 2 triệu quỹ nước sông Thanh Tâm hỗ trợ 200 triệu đồng cô Ngọc Yến hỗ trợ 4 triệu à, cô Âu Hai và chú Ân Đạt ở Mỹ hỗ trợ 10 triệu à, cô có pháp danh là Diệu Hương ở Mỹ hỗ trợ 10 triệu em Như Phan hỗ trợ 1 triệu chị Ái Cô Nguyên ở Canada hỗ trợ 5 triệu em B hỗ trợ 300 ngàn đồng em L Tiền hỗ trợ 3 triệu Facebook Diệu Đức hỗ trợ 200 ngàn đồng em Tắc Dân hỗ trợ 3 triệu em Kim Nguyên hỗ trợ 1 triệu em Angelica Phương hỗ trợ là 3 triệu 8 chị Quỳnh Trinh hỗ trợ 5 triệu em Trúc Ly hỗ trợ 500 ngàn đồng bạn Quyền hỗ trợ 100 ngàn đồng em Nguyễn Hoàng Dung hỗ trợ 500 ngàn đồng Đặng, bạn Đặng Thanh Trúc hỗ trợ 100 ngàn đồng em A Tuyền hỗ trợ 1 triệu chị Thục Quyên hỗ trợ 500 ngàn đồng chị Mỹ Loan ở Tây Ninh hỗ trợ 10 triệu à, chị Phạm Ngọc Hân hỗ trợ 1 triệu bạn Nguyễn Thị Bích Dân hỗ trợ 300.000 đồng bạn Đặng Thị Lệ hỗ trợ 200.000 đồng bạn Duyên hỗ trợ 100.000 đồng bạn uh, Trần Trâm hỗ trợ 500.000 đồng em Tấn Đạt hỗ trợ 300.000 đồng bạn Thủy hỗ trợ 1 triệu bạn Dân Niên hỗ trợ 200.000 đồng thì cô chú anh chị nhớ ờ, dò cái danh sách Trường Phước nha nếu mà có sót không có tên ai thì có thể uh, báo trực tiếp với Phước à, số điện thoại thì Phước có để trực tiếp trên uh, clip luôn đó trên uh, màn hình của clip bạn ờ, dân niên 200.000 đồng bạn Nhi Tây hỗ trợ 500.000 đồng anh Nghĩa hỗ trợ 500.000 đồng bạn Gấm hỗ trợ 200.000 đồng bé My hỗ trợ 300.000 đồng bạn Nhi Nhi Tây hỗ trợ lần hai thêm là 1 triệu bạn Sơn Ca hỗ trợ 500.000 đồng bạn Y hỗ trợ 300.000 đồng bạn Hoàng Vi hỗ trợ 400.000 đồng chị Tuyết hỗ trợ 500.000 đồng gia đình chị Tiền hỗ trợ 120 triệu đồng anh Đoàn Anh Minh hỗ trợ 20 triệu đồng chị Nga Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 6 à, triệu 9 à, tương đương với 300 USD bác qua ở Úc hỗ trợ 1 triệu chị Sa có số điện thoại cuối là à, 960 hỗ trợ 1 triệu chị Sarah Trân hỗ trợ 1 triệu à, bạn Tuấn ở Tây Ninh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Hiền Chu hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trương Thị Hùng hỗ trợ 1 triệu cô Phương Phạm hỗ trợ 1 triệu em Trinh ở Bạc Liêu hỗ trợ 300.000 đồng gia đình cô Quách Huệ ở phường Tư Vĩnh Long hỗ trợ 200.000 đồng à, nhãn mát Phản Phú hỗ trợ 400.000 đồng em Nguyễn Thị Kim Thoa hỗ trợ 100.000 đồng bạn Lý Tô Châu hỗ trợ 200.000 đồng anh Lộc Phát Tài hỗ trợ 200.000 đồng em Hương Nguyễn hỗ trợ 200.000 đồng em Tuyền Vi hỗ trợ 500.000 đồng em Lê Thị Diễm hỗ trợ 300.000 đồng em DK hỗ trợ 200.000 đồng 200.000 đồng em Tình Chỉ Đẹp hỗ trợ 300.000 đồng em Kim Nguyên hỗ trợ 300 300.000 đồng em Lưu An Nhiên hỗ trợ 200.000 đồng à, bạn Võ Hoàng Triệu hỗ trợ 200.000 đồng cô Mai hỗ trợ 2 triệu chị Hạnh Nguyễn à, số số ký tự là 3437 hỗ trợ 500 USD một chị ở nước ngoài có mã số là 181 CT hỗ trợ 200 USD em Mini E Phương hỗ trợ 4 triệu rưỡi chị Nguyễn Phương Quyên hỗ trợ 5 triệu chị Tuyền ở Cần Thơ hỗ trợ 2 triệu em Cherry Chen hỗ trợ 2 triệu cô Lan Phan ở Cần Thơ hỗ trợ 1 triệu rưỡi em Somizi hỗ trợ 1 triệu chị Phúc hỗ trợ 1 triệu chị My hỗ trợ 1 triệu bạn Hiền hỗ trợ 100.000 đồng em Bảo Anh hỗ trợ 200.000 đồng chị ori Origem Hà hỗ trợ 500.000 đồng và một chị với nội dung là đừng đọc tên hỗ trợ 200.000 đồng bạn Đặng Sơn Hải hỗ trợ 300.000 đồng bạn Trân Thị Ái Dân hỗ trợ 500.000 đồng chị Bông Mai hỗ trợ 200.000 đồng bạn Võ Ngọc Đào hỗ trợ 200.000 đồng bạn em anh Nguyễn Thị Ngọc Trân hỗ trợ 500.000 đồng bạn tu à, Ngô hỗ trợ 200.000 đồng bạn Dung hỗ trợ 100.000 đồng em Nguyễn Anh Kiệt hỗ trợ 50.000 đồng thì Phước làm chọn luôn cho chẳng 100 à, bạn Quỳnh Ánh Trần hỗ trợ 200.000 đồng bạn Hồ Tuyết Trang hỗ trợ 50.000 đồng bạn dân hỗ trợ 100.000 đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh à, ở Bình Tân hỗ trợ 500.000 đồng chị Phạm Thị Yến Nhi hỗ trợ 500.000 đồng à, em Quỳnh Mai hỗ trợ 300.000 đồng gia đình chị Thu à, hỗ trợ 1.200 USD em Nguyễn Thí Kiều hỗ trợ 1 triệu chị Hồng Yến hỗ trợ 500.000 đồng chị Hồng Thảo hỗ trợ 500.000 đồng chị Dương Thị Bích Hà hỗ trợ 3 triệu Facebook Thi Cao hỗ trợ 500.000 đồng à, Nguyễn Thị Diễm Trinh hỗ trợ 500.000 đồng bạn Lưu An Nhiên hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Lệ Thu hỗ trợ 300.000 đồng bạn Nguyễn Mỹ Lâm à, Mỹ Lắm gì đó hay là Mila Milam gì đó hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 94238 hỗ trợ 100.000 đồng à, bạn Quỳnh Võ Hoàng Vi hỗ trợ 100.000 <coughs> đồng bạn Thi Lê hỗ trợ 200.000 đồng em Lê Hoa Khôi hỗ trợ 500.000 đồng bạn Mi Hang hay Mi Hằng gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Linh hỗ trợ 100.000 đồng em Băng Di hỗ trợ 300.000 đồng gia đình chị Đỗ Thị Mỹ Ngọc ở Canada hỗ trợ 100 Canada À, bạn Phương Thanh hỗ trợ 500.000 đồng bạn à, có cái có tên ký hiệu là BQT hỗ trợ 100.000 đồng bạn Phương Phạm Thảo Phạm Phương Thảo hỗ trợ 200.000 đồng chị Thanh Hường ở Vũng Tàu hỗ trợ 200.000 đồng bạn Ngọc Dung hỗ trợ 50.000 đồng bạn à, Sáu Ngọc hỗ trợ 100.000 đồng bạn Hồ Thanh Nhật hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số Z cuối là 93940 hỗ trợ 100.000 đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh với số Z cuối là 25629 hỗ trợ 500.000 đồng bạn Vang Hiền hay là Vạn Hiền gì đó ở Cần Thơ hỗ trợ 3 triệu bạn Hồng ở Na Uy hỗ trợ 3 triệu ông Trần Quang Khải hỗ trợ 2 triệu bà Bùi Thị Được hỗ trợ 2 triệu ông Nguyễn Đắc Thắng hỗ trợ 2 triệu bà Trần Thị Minh Tuyết hỗ trợ 2 triệu bà Chim Hoa, Hoa Chim Kim Hoa hỗ trợ 2 triệu à, Tiểu Bói Bói hỗ trợ 2 triệu bôi ở bên 2 triệu 3 chị Quỳnh Hoa Nguyễn hỗ trợ 20 triệu ở Mỹ chị à, chị Nhi hỗ trợ 1 triệu à, Lê Ngọc Thiên Thanh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thảo hỗ trợ 100.000 đồng bạn Lý Minh Sơn hỗ trợ 2 triệu Nguyễn Trần Thanh Thảo hỗ trợ 500.000 đồng bạn Đặng Thị Trúc Đào hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 054 38 hỗ trợ 200.000 đồng à, Lương Nguyễn Thương Thương hỗ trợ 500.000 đồng à, Anh Minh và chị Thảo ở Mỹ hỗ trợ là 5 triệu một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 84704 hỗ trợ 200.000 đồng à, bạn Lê Thị Cẩm Tú hỗ trợ 200.000 đồng bạn à, Mẫn Dương Nhân hỗ trợ 50.000 đồng à, Bạn Phạm Thị qua hỗ trợ 300.000 đồng Bạn Nguyễn Thị Anh Đào hỗ trợ 300.000 đồng Bạn Nguyễn Đồng Đòn Chinh hỗ trợ 200.000 đồng Em Yến Gia Lô hỗ trợ 500.000 đồng Bạn Võ Văn Tần hỗ trợ 200.000 đồng Em Mini E Phương hỗ trợ 2 triệu 2 Bạn Nguyễn Văn Trương Tiền hỗ trợ 500.000 đồng Bạn Quỳnh Thị Thúy hay Thủy gì đó hỗ trợ 1 triệu bạn Thảo hỗ trợ 100.000 đồng em Phương Phạm Phương Ngọc hỗ trợ 300.000 đồng bạn Trần Quy Cường hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lê Quỳnh Xuân hỗ trợ 200.000 đồng bạn Quỳnh Trung Hiếu hỗ trợ 2 triệu 6 một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 9441 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên ở Cần Thơ hỗ trợ 1 triệu, bạn Ngọc Dung hỗ trợ 50.000 đồng, bạn Đăng Đặng Thanh Phong hỗ trợ 500.000 đồng, bạn ờ, Diệu Đức hỗ trợ 200.000 đồng. Thì tổng cái số tiền là 940 triệu 700.000 đồng. Thì trong đó như là những lần thông báo trước thì 900 ờ, triệu thì Phước đã sử dụng để ờ, mua đất để toàn quyền sở hữu miếng đất đó Ờ, để về sau mình xây dựng xây cấp lên cái máy ấm để ờ, không ờ, có thể mà ai có thể tranh chấp được thì còn lại là 40 triệu 7 thì 40 triệu 7 này thì Phước sẽ tiến hành khởi công và hiện tại Phước sẽ vẫn tiếp tục nhận sự hỗ trợ của tất cả quý mạnh thường quân à, chung tay góp sức xây dựng nên cái máy ấm này để về sau làm một nơi nương tựa cho tất cả các ông bà lão neo đơn không ai nuôi dưỡng à, cái chi phí mà xây dựng xây cất thì à, tất cả thu chi à, hóa đơn à, hay là tiền công thợ nói chung là mua bất cứ cái gì về máy ấm thì Phước sẽ à, công bố rõ ràng minh bạch ở trên à, clip hết để cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi à, ví dụ như về sau chẳng hạn như sau khi xây dựng cái máy ấm xong nó còn dư 100 triệu thì tháng đó mình chi bao nhiêu sử dụng bao nhiêu và quỹ còn bao nhiêu mạnh thường quân hỗ trợ thêm bao nhiêu bước sẽ công bố cập nhật rõ ràng chi tiết hết à, tất cả các tên của mạnh thường quân ở à, trên đây thì phước sẽ làm một cái bảng chi âm à, vì vì cái máy ấm này là của tất cả mọi người chung tay chứ không phải là của phước phước chỉ là đại diện à, quản lý thôi thì máy ấm thì dừng nữa phước sẽ à, sau khi mà hoàn thành phước sẽ à, hỏi các cô chú mình nên đặt tên là gì cho nó có mang tính chất cộng đồng chứ Phước không có phải là để tên của Phước gì hết chỉ để gõ là Phước là chỉ là một người đại diện quản lý nơi máy ấm rồi vậy à, một lần nữa Phước xin à, kính chào cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân nha à, sự à, một sự cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất Phước sẽ cập nhật liên tục những cái tiến độ về làm máy ấm cho cô chú anh chị xem có gì thì liên hệ trực tiếp với Phước trên số điện thoại trên đây không thì trên trang fanpage Phước Cần Thơ bye bye và hẹn gặp lại